Xin chào anh em, thì hôm nay cơ sở tôi tiếp tục chia sẻ với anh em một cái sản phẩm mới nhất thì cái sản phẩm này nó sẽ giúp anh em làm tay quan đến các sân chơi anh em giành được chiến thắng mà không để lại bất cứ tăng tích gì anh em nhé thì với cái sản phẩm này đấy, đấy anh em có thể áp dụng trên tất cả các loại hộp tài xỉu và tất cả loại nắp đĩa đấy thì trước khi chia sẻ với anh em thì tôi cũng muốn nói với anh em này gần đây có rất là nhiều anh em đấy đã mua phải những cái hàng kém chất lượng không đáp ứng cái nhu cầu cho anh em vậy nên anh em mà tìm hiểu thật kỹ và anh em có thể mang đồ nghề của em tới trực tiếp cơ sở tôi để anh em tự tay anh em trải nghiệm còn anh em là xa anh em à, không có thời gian đi lên trực tiếp cơ sở thì sẽ ờ, gửi về cho anh em và anh em kiểm hàng tại chỗ thử hàng tại chỗ anh em nhé thì đây nó là một ờ, số quân một chợ đao chính tay tôi mua phá góc cạnh này tôi đã ngâm nước muối cho anh em nhé một lần nổi hoàn toàn bình thường đây à, tôi sẽ dùng đũa lấy ngẫu nhiên ba hộp bất kỳ lưu ý này để với cái máy đánh tài xỉu này anh em không cần phải luồn bất cứ gì vào nắp đĩa quân hột nào của người ta đấy cũng không cần phải chạm tay hột anh em nhé đấy như trước đây thì anh em đến sân chơi thì em luồn nắp đĩa quân hột hay chạm tay hột thì rất là dễ nhưng bây giờ thì rất là khó anh ạ thì với cái máy này nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu cho anh em thì trước tiên ấy, thì tôi xin phép là chứng minh anh em bộ hột cái nắp cái đĩa của tôi nó là hoàn toàn bình thường anh em nhé tôi sẽ xoay ngắn cho anh em này đây Đấy, hột xoay xuyên nhé ok chưa xuyên hết này Đấy. xuyên hết này ok nhé đĩa này Đấy, hoàn toàn là bình thường nắp này ok chưa lưu ý nhé nắp sành nắp xứ, mũ quấn băng keo bọc gì đều được hay là hộp chọn hộp công chuyện đều được anh em nhé tôi sẽ tiếp tục tôi sẽ thử hít cho anh em đây đâm chân trắng rất hít đấy đĩa hồ thông hít này ok chưa tắt cũng vậy này ok nhé còn đây là hộp công chuyện này đấy em thử nâng chân chắc chắn nó sẽ hít còn đây là bộ hột 12 trong đó hai hột công chuyện và một hột chọn tôi sẽ cho anh em trải nghiệm trên ba bộ hột này và ba cái đĩa này anh nhé đấy cái máy này thì rất là nhỏ gọn dễ dàng để em ngụy trang trong người đây đấy, bằng hai đầu ngón tay thôi đây, công tắc này em bật máy lên và đến sân chơi ngồi phạm vi một mét rưỡi đổ lại là được nhé đây tôi sẽ cầm trên tay và test cho anh em nhé đấy lưu ý này khoảng cách là một mét rưỡi đổ lại đấy là phạm vi hợp lý nhất em cứ bỏ trong người đứng hay ngồi ở phạm vi một mét rưỡi tai anh em nghe được âm thanh của hột tài xỉu rơi xuống đĩa phát ra là máy để trong người sẽ nghe được anh em nhé đấy như cái tiếng này đây máy báo hai dung anh em đánh tài tôi khẳng định là chắc chắn là có tài nhá tài này 15 nút ok đấy, sân chơi người ta sóc dài không ảnh hưởng gì anh em nhé chỉ cần để máy nó nghe được âm thanh của hộp và chỉ rơi xuống đĩa phát ra là được anh em ạ thì ngoài ra những cơ sở đó cũng có rất là nhiều đồ chơi tài xỉu bầu cua sóc đĩa bài ná hay game hack trên điện thoại em cần em cần liên hệ tôi sẽ tư vấn cho anh em máy báo một dung này anh em lấy xỉu tôi xỉu này chín nút ok đấy thì đây tôi cầm trên tay đây hai em để trong người nhé nó rung rất là êm không hề phát ra tiếng động tiếng kêu cho nên là anh em cứ yên tâm thôi có rất là nhiều anh em đã sử dụng đấy, rất hiệu quả và một số anh em đang tìm hiểu là anh em lo sợ là cái việc là anh em để trong người nó phát ra tiếng động tiếng kêu sợ người ngồi cạnh biết đấy nhưng mà thực ra nó rung rất êm anh không để trong người không đấy có ai có thể nghe được em nhé máy báo một rung đây anh em xỉu tôi xíu này 10 nút ok lưu ý này hột trọ hay một công chuyện đều được anh em ạ Đấy, cái máy này thì được sử dụng pin 5 đến 10 ngày tùy thuộc vào cái tần suất em chơi nhiều hay chơi ít em thay pin như tôi anh em nhé Đấy, như thế này đây máy báo một dung anh em xíu tôi xíu này ok đây tôi sẽ chuyển sang bộ một à, công chuyện nhé bộ hột 12 Đấy, em chỉ cần đến sân chơi không cần phải luồn bất cứ cái gì vào đấy, nắp đĩa quần hột của người ta đấy và lưu ý cho tôi nhé khoảng cách một mét rưỡi đổ lại là phạm vi hợp lý nhất nhé máy báo một dung đây một dung anh em lấy xỉu của tôi xíu này ok đây tôi sẽ để đây để em cùng cảm nhận nhịp dung của tôi nhé đấy với cái máy này nó là công nghệ mới nhất hiện nay đấy nó sẽ đáp ứng mọi cái yêu cầu cho anh em đấy tôi sẽ bao cho anh em mà test hàng kiểm hàng tại chỗ anh em nhé đấy cho anh em là thoải mái test hàng luôn máy báo hai dung này hai dung anh em tài tôi tài này ok chưa rất là ok nhé đấy để đây để em cùng cảm nhận nhịp dung thôi, chứ còn anh em để trong người đấy thì khẳng định với anh em là không có ai phát hiện ra nhé chỉ một mình anh em cảm nhận nhịp dung thôi máy báo hai dung hai dung anh em tài tôi nhé tài này ok đây tôi sẽ chuyển sang bộ này đấy nhé đấy dung rất là, là êm anh em nhé có biết anh em xem qua video có nghe rõ không đấy khoảng cách là một mét rưỡi đổ lại sau khi nó nghe được cái âm thanh ấy nó sẽ phân tích 2 3 đến 5 giây nó sẽ báo dung cho anh em nhé máy báo một dung này anh em mới xỉu tôi xíu này đây tôi sẽ cầm trên tay này ok chưa rất là hiệu quả nhé đấy đây nó là cái công nghệ mới nhất hiện nay đấy sẽ đáp ứng